Công ty Nha Nhìn Thông Minh xin kính chào toàn thể anh em Thì ngày hôm nay trở lại tất cả anh em Thì mình có một cái bí quyết mới, một cái chia sẻ mới Thì à, mình à, muốn à, gửi tới anh em Anh em đang đam mê và đang thua tha về môn bầu cua và môn tài xỉu Thì anh em hãy để ý, tập trung để ý video ngày hôm nay Để mình có thể chia sẻ anh em về hai công nghệ mới này Thì như video trước thì mình đã quay những cái đồ Đấy, ví dụ anh em làm đến chơi anh em có thể làm tay trong hoặc anh em làm tay cái anh em luồn những đồ ví dụ như là lắp này hay đĩa này hay những bộ hột nào thì em mới thể giành thắng được thì ngày hôm nay cao cấp hơn đấy bộ sản phẩm này khi anh em đến xong đến sới đến chơi bằng thức anh em làm tay em được mà anh em làm tay cái cũng được anh em không phải luôn bất cứ một thứ đồ đạc gì anh em làm sao mình tiếp xúc mình chạm tay vào hột bầu cua anh em chạm tay hột tài xỉu là anh em mình có thể giành thắng và anh em có thể chơi đấy anh em kiếm tiền một cách đấy, hoàn toàn không ai phát hiện và không ai để lại một chút tăng chứng cho người ta anh em nhé thì hai cái bộ sản phẩm này cách chơi và cách sử dụng như thế nào sau đây mình sẽ vào hướng dẫn và test qua anh em về hai công nghệ mới này em nhé trước tiên mình sẽ vào hướng dẫn và test qua anh em về món đồ chơi chơi bồ cua trước em nhé đấy test qua anh em món chơi chơi bồ cua trước này thì đây cái lắp này đĩa này và những hột bồ cua này. đấy sau đây mình sẽ vào mình à, sẽ đấy mình sẽ lấy chọn ba hột bồ cua nhé đấy chọn ngẫu nhiên ba hột bồ cua này. ok anh em này đấy sẽ vào kiểm tra qua anh em nắp này nắp hoàn toàn thường này ok anh em ừ. nắp an toàn thường này ok chưa mình kiểm tra luôn đĩa này đĩa hoàn toàn thường này ok anh em đĩa hoàn toàn thường này ừ. kiểm tra luôn đĩa anh em này đĩa hoàn toàn thường này ok anh em mình kiểm tra hộp này hộp hoàn toàn thường này ok anh em ừ hột nắp đĩa là hoàn toàn bình thường em nhé hột nắp đĩa hoàn toàn bình thường này Đấy. ok anh em à, thế sau đây sẽ vào hướng dẫn qua anh em cách sử dụng về bộ phẩm này thì khi em đến chơi này anh em chỉ cần mở cho mình cái chai nước dung dịch này, điện từ bầu cua này, Ừ, anh em mở chai nước dung dịch điện từ bầu cua này. anh em nhỏ nhẹ xoa nhẹ mình nghĩ dung dịch đầu tay này và mình chạm tay vào một mặt một mặt hột bầu cua nhé anh em chạm tay vào một mặt hồ bầu cua này và không thể thiếu đây là cái bộ xử lý chính nó thì khi em đến chơi anh em chỉ cần gạt cho mình công tắc này này đấy phạm vi ngồi 5 mét ngồi bất cứ đâu nó sẽ báo dung chuẩn xác cho anh em biết sáu mặt sáu nhịp rung khác nhau để em thể dễ biết các mặt con bồ cua để anh em mình đánh em nhá mình bật cái rung này đấy vào test luôn anh em này xong rồi sóc xong đặt xuống máy báo rung chuẩn xác cho anh biết em nhá máy con cua à, mở này ok anh em hai cua một tôm ok chưa sóc tiếp cho anh em này sóc xong đặt xuống nó báo dung chuẩn xác cho anh em biết em nhé báo dung biết này 100 trăm tôi khẳng định em con gà đấy mở lỗ gà này mở này ok em gà tôm cua ok chưa anh em nhìn này gà tôm cua này. ok chưa đấy sóc tiếp cho anh em này sóc xong đặt xuống máy báo dung cho anh em biết rồi đấy rất dễ chơi rất dễ sử dụng 6 mặt 6 nhịp dung khác nhau em nhá để em dễ em biết các mặt con bầu cua máy cho biết 100 trăm khẳng định con con bầu này mở này ok anh em đấy bầu đấy cua gà ok chưa sắp tiếp cho anh em này con này méo xuống biết này khẳng định em 100 trăm con nai đấy khẳng định con nai này mở này ok anh em hai nai đấy và một bầu đánh một được đôi luôn chuẩn xác tuyệt đối luôn em nhá kết kỷ niệm em một tiếng nữa em nhé đó Con này các du biết này, 100 trăm tôi khẳng định em con tôm. Đấy, mở lấu tôm à, mở này. Ok anh em, hai tôm và một gà. Ok chưa? Thì như đang hứa anh em này, khi mình à, tắt thêm dung này, như đang hứa anh em, khi test hàng thử hàng xong cho anh em, sẽ bóc luôn hộp cho anh em nhé. Đấy, mình cắt luôn hộp cho anh em này cắt luôn hột cho anh em ừ. ok anh em này sẽ luôn hột cho anh em để anh em mình biết độ hiệu quả cũng như là cái độ chuẩn xác của nó em nhá, ok anh em quần ừ. hột thì hoàn toàn bình thường luôn ừ. rất dễ chơi rất dễ sử dụng cho anh em đấy khi anh em mua sản phẩm bên mình em nhé anh em lưu ý là anh em khi em mua sản phẩm bên mình thì mình sẽ có giấy hướng dẫn đi kèm cho anh em để anh em phải biết được độ đấy, chuẩn xác cũng như là cái công thức đơn giản để anh em có thể dễ nhận biết các mặt con bầu cua nhá cho anh em kiểm tra này quân đột hoàn toàn thường này ok anh em đấy sau đây mình sẽ vào hướng dẫn và test qua anh em về sản phẩm và chơi tài xỉu em nhá hướng dẫn và test qua anh em về món chơi chơi tài xỉu ai thì đây là lắp này đĩa này đấy và những bộ hộp tài xỉu thì mình đã chuẩn bị sẵn này nhá lắp cái hộp này sau đây mình sẽ vào kiểm tra qua anh em lắp cái hộp này Ừ. mình sẽ chọn những bột tài xỉu ấy ở trong mình đang ngâm sẵn một cái bát nước muối mình đang thả những bột tài xỉu vào sau đây mình sẽ chọn ngẫu nhiên bột tài xỉu vào ừ. chọn ba hộp ngẫu nhiên đi nhá chọn ba hộp ngẫu nhiên này mình sẽ lau qua hộp cho anh em này lau qua hộp cho anh em ok anh em xin lỗi anh em nhé Đấy, một hộp nó rơi nhá mình sẽ chọn lại cho anh em một hộp mới này Đấy ok anh em chọn một hột mới cho anh em này Nào vào hột cho anh em ok chưa thì đây là gọn bắt muối ra ngoài này ừ. để gọn bắt muối ra ngoài sau đây mình sẽ vào kiểm tra qua anh em đấy và cái phần ờ, cục hít anh em nhé kiểm tra phần cục hít cho anh em này hoàn toàn thường này ok anh em kiểm tra luôn đĩa này đĩa hoàn toàn thường này ok anh em mình kiểm tra luôn nắp này đấy nắp hoàn toàn bình thường này đấy ok anh em bước thứ ba này sau đây mình sẽ vào mình soi dọi qua đèn flash cho anh em này kiểm tra soi đèn flash này một hột này hột trắng tinh trong suốt này ok anh em hai hột này quân hột hoàn toàn bình thường này ok anh em và ba hột này đấy hoàn toàn hột bình thường luôn hột zin hột trợ hột lon năm anh em nhé thì sau đây mình sẽ vào hướng dẫn qua anh em về bộ phẩm này cách sử dụng nó anh em hãy tập trung để ý video để anh em về sau anh em có mua sản phẩm với mình rồi thì anh em có thể biết cách sử dụng luôn em nhé đấy thì sản phẩm à, khi anh em mua bên cơ sở mình thì anh em có thể cầm hột cầm nắp cầm đĩa của anh em mình qua tại cửa hàng mình test hàng thử hàng trực tiếp tại cơ sở luôn em nhé mình bóc chai nước ra này mình xoa nhẹ miếng biết nước gì đầu tay này đấy mình chạm tay bao tay xỉu nhá đấy hai hột này ba hột này ok anh em thì không thể thiếu đây là cái bộ xử lý chính nó đấy mình đã đấy, chế tạo tiếp vào cái bộ xử lý chính này thì khi em đến chơi này em chỉ cần gạt cho mình bật cái tay báo dung này lên đấy bật tay dung lên đấy, anh em nó sẽ báo dung cho em biết ra tài ra xỉu để em chơi bằng thức đơn giản làm sao mình tiếp xúc mình chạm tay hoặc tài xỉu là được thôi anh em nhá và test luôn anh em này sóc à ban này máy báo dung có xỉu à khẳng định có xỉu à mở này một năm ba chín nút ok anh em sóc tiếp cho anh em ai sóc ai làm cái đều được luôn nhé sóc xong đặt xuống máy ao dung chuẩn xác không biết rồi máy ao dung có xỉu ai mở ra một hai năm tám nút ok anh em sóc tiếp cho anh em này sóc loạn này đấy. ai sóc ai làm cái đều được luôn anh em nhé đấy rất dễ chơi rất đơn giản rất dễ sử dụng luôn máy ao có xỉu tiếp này mở ra 1 4 5 10 nút. Ok anh em, sóc tiếp cho anh em này. Con em nó xung tiếp lại có xỉu tiếp anh em nhá. Mở này. 1 2 2 5 nút. Ok anh em. Mình sóc tiếp cho anh em này. áo xung biết này, cẩn định nó tài này. Mở này. 1 4 6. Đấy 11 nút. Ok anh em. Đấy. Test kỷ cho em một tí nữa em nhé đánh này đánh cả uy tín cửa hàng vào đánh cả bến xe miền đông này vào xỉu này mở này đấy một một hai ok nha một một hai bốn nút ok anh em đấy xỉu nhá tắt tay dung à thì sẽ để gọn ra đây đấy ok anh em thì mình cũng tiết qua và hướng dẫn qua anh em hai sản phẩm cao cấp cái món đồ chơi chơi bầu cua và món đồ chơi tài xỉu thì liệu anh em xem qua hai món đồ chơi này có giúp anh em có lấy lại những gì mà anh em đã mất và anh em có thể kiếm được thật nhiều tiền hay không em nhé đấy đấy để tránh cái tình trạng hàng giả hàng nhái và hàng kém chất lượng thì em cứ alo trực tiếp mình qua hai số điện thoại hiển thị trên hình để anh em thể đón ngay hai sản phẩm cao cấp mới nhất ở bên cơ bên ờ, công ty mình vừa mới ra mắt em nhé đấy sản phẩm đồ chơi đồ chơi bầu cua và sản phẩm chơi tài xỉu nước điện từ báo dung bầu cua và nước điện từ báo dung tài xỉu nhé đấy hai sản phẩm cao cấp tiên tiến mới nhất ở bên cơ sở mình vừa soi mắt đấy vào cái năm 2020 em nhá em cần và quan tâm đến hai bộ phẩm này thì em cứ nhấc máy lên alo tiếp mình qua số điện thoại hiển thị trên màn hình em nhé, thì ngày xưa các cụ câu ấy cờ gian mặc lận đấy trong tất cả những đồ chơi nào liên quan cờ bạc liên quan vào đen thì đều những thiết bị gian lận đồ bịp tinh vi mà anh em chưa biết tới anh em nhé thì em ờ, để có thể cập nhật những công nghệ mới nhất thì em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thì ngoài cái đồ chơi bầu cua và đồ chơi tài xỉu ra mình cung cấp tất cả những ờ, đồ bịp khác đồ chơi sóc đĩa này đồ chơi bài đá bịp này đồ chơi đá bịp này sóc ờ, hay là hay bài ná này bất cứ ấy, những cái món đồ chơi nào mình thể giải đáp cho anh em và chia sẻ anh em những cái sản phẩm tốt nhất để phù hợp với sân chơi anh em để anh em có thể giành thắng thì ngoài cái, những cái món đồ chơi ra mình cung cấp tất cả phần mềm game game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên di động hay những cái game trò game Đấy, game trực tuyến em nhé bất cứ phần mềm game nào mình thể cung cấp mà tư vấn anh em anh em nhé thì uh, hiện tại mình có hai cơ sở cơ sở một bến xe miền đông sài gòn cơ sở hai bến xe mỹ đình hà nội thì em gần đâu qua trực tiếp cửa hàng mình qua tết hạn từ hàng trực tiếp luôn thì hàng hóa dù anh em ở xa quá bằng tức là hàng hóa mình sẽ gửi hàng cho anh em qua đường bưu điện hay đường xe em chỉ nhấc máy lên em alo cho mình mình có thể gửi hàng đến tận nhà anh em đấy để anh em có thể nhận hàng và đón những sản phẩm tốt nhất ở bên cơ sở mình em nhé thì video của hạn mình xin kết thúc cái video đây mình chúc tất cả anh em luôn là người giành thắng chào tất cả anh em